cả anh em đã đến với video clip ngày hôm nay để gửi đến em về cái bộ môn bài biệp và thì à, nói về bài biệp thì rất nhiều cái bộ môn bài biệp thì hôm nay bên à, Lộc Phát Tài đã làm ra cái sản phẩm đó là camera bắt từ xa 1.000 km đánh về chuyên xì dách và xì, à, xì tố nha anh em đó chuyên xì dách và xì, và xì tố đó thì thường ở ờ, miền Trung thì gọi là xì lát đó anh em đó thì slab à, đánh liên lên em đó thì à, hôm nay cơ sở của Lộc Phát Tài đã làm ra cái máy đó là camera bắt từ xa đó, à, bắt cả nghìn km luôn anh em nhé anh em có thể là quýnh hai người một nhà một người ở nhà và một người trong sòng cầm một cái điện thoại đơn giản thế này thôi anh em vào sòng anh em chơi thì cường đảm bảo anh em đánh thì có đường ăn chứ không có đường thua đâu anh em đó thua thì chẳng qua anh em quýnh người kỹ thuật ở nhà gà quá hoặc là không biết cách đọc bài cho anh em chơi thôi đó thì uh, anh em muốn biết kỹ như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0786 01 124 và 0786 04 124 để được lọc phát tài tư vấn cho anh em về cái bộ môn đó là camera đánh bài chuyên xì ờ, xì dách và xì tối nha anh em thì ờ, để cho anh em thấy được camera nó như thế nào thì cường sẽ sẽ làm cho anh em thấy được cái camera nó rõ và nét như thế nào đó và đánh bắt qua một cái tai nghe như thế này nha anh em đó thì cái tai nghe này là công dụng nó chỉ để cho anh em cái người ở nhà đọc cho anh em nghe được cái cái đích của cái bài ở dưới đó để anh em chơi đó thì bây giờ mình sẽ mở cái camera lên cho anh em xem đó, anh em mở máy vào và cái cái cái, cái ứng dụng này là độc quyền bên uh, cơ sở của lộc phát tài thôi nha anh em không có ai có cái cái, cái, cái ứng dụng này nha anh em đó ứng dụng camera từ xa nha anh em rồi bây giờ anh em nhìn thấy nha màn hình này hiện tại anh em thấy cái đít dưới đó là cái năm nha anh em đó bài là bài chợ đó hồi xưa đó, nó có cái máy những cái máy đánh bài đó anh em á thì cái đó là phải lòn bài còn cái này đó anh em không cần lòn bài đó độc quyền một chỗ đó là anh em không cần phải lòn bài mà anh em vẫn chơi được đó tất cả các bài chợ anh em vẫn chơi được nha anh em đó anh em nhìn camera nhá nhìn cam trên điện thoại nha anh em nhìn trên đây nhá anh em nhìn nha <coughs> để cần chờ sóc cho bài cho nó nhuyễn nha anh em bình báo bí ba bên yếu rồi à, anh em bắt qua nó là sử dụng qua wifi nha anh em bắt từ xa luôn đó không cần phải suy nghĩ luôn nha anh em đó thì hiện tại anh em cường đã trẻ bài ở sóc bài đó để anh em thấy trên uh, cái uh, dĩa bài không đó là cây 10 10 chuồng nha anh em đó thấy cực kỳ rõ luôn đó cây 10 chuồng tiếp theo nó sẽ là cây ri chuồng đó anh em thấy không cây 10 bít đó nhưng mà anh em lăn tay anh em chỉ cần đẩy nếu mà anh em bọt á thường thường bọt á hoặc là anh em uh, chơi uh, xì tố vậy đó thì anh em thường thường lấy thấy cái đít này anh em thấy cái năm chuồng không đó cái đây là cái 10 bít nè năm chuồng nè cái đầm rô nè anh em cái ba cơ này bài cực kỳ rõ luôn anh em thấy không trên màn hình là báo rất rõ đó bảy chuồng nha anh em đó đầm chuồng nha anh em đó thấy rõ không và cơ sẽ đổ vào bộ bài này đó bài là bài chợ cho anh em không cần anh em không cần phải lọt bài bất cứ một gì hết mà cái máy này đặc biệt đó là anh em bỏ sim vào xài bình thường luôn nha anh em bỏ sim vào xài bình thường như tất cả các điện thoại khác chỉ là nó soi được đích bài của cây bài đó thôi nha anh em đó nó soi được cái đích bài đó đó là đó là cái đẳng cấp nha anh em nhé đó đây là dòng iPhone 7 Plus đó, iPhone 7 Plus xài bình thường như tất cả các loại iPhone khác đó và cơ sở mình sẽ làm được tất cả các loại điện thoại đó tùy theo nhu cầu của anh em đó và mình sẽ báo giá sau khi anh em liên hệ số điện thoại 0786 01124 và 0786 04124 mình sẽ tư vấn và mình sẽ báo giá cho anh em đó anh em muốn biết giá như thế nào thì liên hệ tới hai số điện thoại nha anh em đó bây giờ mình sẽ test theo bộ bài này luôn cho anh em xem nhé đó bây giờ anh em thấy không ở dưới nó hiện tại là cây 10 cơ đó anh em nhé cây 10 cơ này đó cây baro này cây đầm mà cây 8 này cực kỳ nhanh luôn đó và anh em xài mạng anh em phải xài mua một cái sim 4G 60GB trên một tháng nha anh em anh em có thể chơi được nha anh em đó cực mạnh nha anh em cây ba nè cây chính nè anh em đó anh em thấy không Nó cực kỳ chính xác cây 8 rô nè anh em thấy dưới không cây tắm cây tắm chuồng nè anh em anh em thấy chưa thì à, cái máy này nó bắt được cho anh em tới 1.000 km lận anh em anh em ở Bắc và anh em vào Sài Gòn anh em chơi vẫn được hoặc là anh em ở Sài Gòn anh em vào Bắc chơi vẫn được ok hết tất cả các vùng miền trên dưới 1.000 1.000 km quay đầu nha anh em đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký một cái chia sẻ đó muốn biết thông tin như thế nào thì liên hệ số hai số điện thoại trên màn hình nha anh em 0786 01124 và 0786 041234 để được tư vấn và lên cơ sở hoặc là như thế nào đó muốn biết giá như thế nào thì anh em liên hệ tới hai số điện thoại trên lộc phát tài sẽ báo giá cho anh em đó thì uh, cuối năm 2020 gần cuối năm 2020 rồi thì bên cơ sở là phát tài xin chúc anh em cái năm à, sắp tới này thành công hơn và chơi ờ, tốt hơn trong ờ, bộ môn ờ, bài bạc bịp đó,